đây là nhà Amoa đây anh em ạ đây là hai chai nước hoa dành cho nữ trong cái bộ siêu tập mới nhất của nhà Amoa này và cảm ơn uh, à, If Store đã tài trợ cho kênh youtube của mình để có thể làm review về hai em này và chúng ta hãy cùng nhau xem cái quan điểm cá nhân của mình về hai mùi hương này như nào nha Trước khi vào review hai chai nước hoa này thì mình phải nói một qua một chút về quan điểm của mình về nhà nước hoa Amoa này Thì với mình đây là một nhà nước hoa dành cho những bạn nào chơi và thẩm mùi hương chứ nó không dành cho số đông tại vì ờ, đây là một nhà nước hoa làm khá là cầu kỳ về mùi hương về độ hay ho và cái mùi hương của nó của nhà này thì cũng khá là dày và cái giá tiền cũng không hề rẻ đó và so với cái gu của mình thì thực sự là mình thấy rằng là nó không hợp và so với ờ, số đông những người ờ, mới chơi nước hoa thì nhà nước hoa này cũng chưa phải là một cái khởi đầu rất là tốt nên là mình nghĩ rằng là nếu như các bạn nào mà đang có nhu cầu tìm hiểu nhãn hoa này thì các bạn nên thử trước và sau đây thì mình sẽ review hai chai nước hoa đó là Ashow và Kim Rock đây đây nhá các bạn nhìn đấy đó chai này thì là màu hồng nhạt rất đẹp nhá và đây là màu đỏ rất là đậm và bây giờ mình sẽ mở em nó ra thì uh, chúng ta qua tìm hiểu qua một chút về packaging nhá đây, cái vỏ hộp làm rất là cầu kỳ rất là đẹp à mà nói luôn Giá của hai chai nước hoa này trên thị trường nó rơi vào tầm khoảng tầm gần 8 triệu đồng cho 100ml như này Khá là cao đúng không? Đây các bạn, à, giờ mình quay lại về cái ngoại hình Thì đây các bạn Đây là đây là đây là Đây là kim rock này Đó, rất là đẹp còn đây là vỏ hộp thì các bạn có một cái ngăn để vào đây Và mỗi một chai nước hoa thì nó sẽ có một cái câu chuyện ở đây Và bộ sưu tập này thì có 4 mùi và có hai mùi của nam, hai mùi của nữ Thì hai mùi của nam mình sẽ review sau thì đây họ sẽ ghi là câu chuyện về chai nước hoa đấy ở đây hết tất cả đây và cái những cái nốt hương ở dưới nó sẽ ghi rất là rõ luôn đây, mình, để mình mở luôn cả chai Astro rồi ra đó chai này thì cũng có thiết kế ở trong rất là xinh và chai này là chai màu trắng à, đi nào à, máy mình lấy nét cái mất đó rất đẹp ở đây là cái vật nắp hít nhá đó cả hai chai luôn đều là nắp hít rất là xịn sò và về phần mùi hương thì hai mùi hương trong bộ sưu tập này dành cho nữ thì nó là hai trường phái hoàn toàn khác nhau. Chúng ta cùng nhau đến với Crimson Rock. Đây. Thì uh, đây là một chai nước hoa mà mình cảm thấy rằng là uh, rất là định mũi. Mình đã gửi qua hai chai này rồi và mình cảm thấy rằng đây là một cái hướng đi hoàn toàn khác của nhà Amoa thì khi các bạn xịt cái mùi hương của kim dốc ra thì các bạn thấy rằng là một cái mùi không hề dễ ngửi một chút nào nó có một cái mùi hương rất là cay và ấm vị cay ở đây đến từ tiêu và cái vị ấm đến từ quế nếu như các bạn nào đã ngửi qua những cái chai mà nó nhiều nốt quế thì các bạn thấy rằng là quế ở đây nó chỉ mang lại cái hiệu ấm thôi chứ nó không mang lại cái mùi thơm rất đặc trưng của quế có lẽ là nó bị nó đã bị giảm bớt đi phần nào để dễ dùng hơn so với nữ và về sau khoảng tầm một tiếng sau thì mùi hương này bắt đầu có có cái sự biến chuyển đó là một cái mùi hồng rất là nhẹ nhàng mùi hồng ở đây nó mọc lên một cách kiểu rất là từ từ từ từ bền bỉ bền bỉ và nó cứ tồn tại mãi mãi ở trong chai hoa này nhưng mà nó chỉ là một cái mùi hồng phảng phất thì theo như mình có tìm hiểu ấy thì chai hoa này nó nói về một cái uh, khung cảnh ở một cái một cái cái ngọn núi thì uh, ở trên đấy thì xung quanh toàn là đất và nó có tồn tại một cái loài hoa một cái loại hoa hồng thì ờ, như các bạn thấy rằng là ví dụ khi các bạn nhìn vào một cái khung cảnh rộng như vậy ấy, thì cái đập vào mắt của bạn sẽ là cái cái khung cảnh đất đai còn cái để mà nhìn kỹ được hoa hồng thì các bạn phải thực sự rằng là phải đến gần và phải, các bạn phải có mặt trực tiếp ở đấy thì cái mùi hồng ở đây nó cũng như vậy cái mùi hồng đây nó chỉ phảng phất ở nhẹ nhẹ khô hơi khô khô một chút thôi còn cái mùi của bạn cảm nhận rõ nhất đó là mùi gia vị rất là cay và ấm rất là nó mang đến cảm giác rất là nóng ờ uh, rất là cảm nó nó khá là kiểu nó không phải thiên về quá là nhiều hồng nó ờ, như những chai nước hoa như là gấu đen biết các thứ là tiêu và hồng rất là rõ ràng nhưng mà ở đây thì là một cái mùi gia vị và phảng phất hồng nhẹ hơi khô một chút và dry down ở chai nước hoa này thì mình xịt khoảng tầm cụ thể tầm 4 lần đến lần hôm vừa rồi là 4 lần để mình có thể review thì cái hôm đầu tiên mình xịt ấy thì chai nước hoa này nó có dry down của nó lại ra một cái nốt hương nó hơi thuốc lá ngọt ngọt nó mang cái vai của Tom Ford Tobacco Vanille thì mình cũng rất là tò mò thì mình có tìm hiểu thì đó là một cái nốt hương ngọt của mật ong nhưng mà cái nốt hương ngọt ở mật ong này sau khi mình xịt lần thứ hai thì mình lại không cảm thấy nó nó nữa mà nó lại có một sự biến chuyển khác nên là mình cũng thấy khá là lạ về cái mùi hương này và mình đến xịt đến lần thứ ba thì cái những cái cảm nhận rõ nhất của mình đó là mùi một cái mùi hơi hăng và khô rồi ờ, tiêu và quế gia vị và hồng vẫn phảng phất nhẹ và sau đó gửi thật kỹ thì bạn sẽ thấy rằng mùi hương nó có phần ngoài ra nó có phần hơi ngọt một chút và nó cảm giác hơi kiểu vani một chút nhưng mà thực sự là vậy không phải là vani đó nên là cái mùi hương thực sự là nếu mà để cảm nhận từng nốt hương để có thể miêu tả được rõ nhất cho các bạn thì thực sự là rất là khó và cái chai nước hoa này thì mình chỉ cần nói là những cái phong cách rất là đơn giản để các bạn sử dụng chai nước hoa này dành cho các bạn nữ đó là những bạn nữ phải thực sự là cá tính thực sự là cần là nổi bật và nó có một cái gì đó khá là kiểu mạnh mẽ nó không phải là cái gu kiểu bánh bèo đơn giản cũng không phải là những bạn trẻ mà ở đây là những cái cô gái em tầm 25 tuổi và các bạn là là một cái con người kiểu có một cái gu mà một phong cách rất là riêng nó thích những cái mùi hương nó không đụng chạm với ai là thích những cái món đồ mà không bao giờ đụng hàng với ai cả thì chai nước hoa của nhà Amoa Kim Rock này nó là một cái chai nước hoa mà các bạn nên thử qua và chai nước hoa này thì ờ, nó mang đến một cái sự hấp dẫn một cái sự quyến rũ rất là đặc biệt với mình tại vì nó nó mang đến sự tò mò mình tại vì mình xịt em nó và mình kiểu mình ngửi qua hết lần này lần nọ thì mình cảm nhận được những nốt hương khác nhau nó không lần nào giống lần nào cả nên là thực sự em này thì nó thực sự làm rất là thu hút mũi của người khác và nó cũng rất là mùi hương nó cũng tùy tâm trạng mà lên những cái nốt hương khác nhau nếu mà để nói thì chai nước hoa này dành cho nam nó cũng rất là hợp tại vì trên da Việt Nam của mình thì nó lên nốt tiêu rất là rõ là cái nốt hơi khô của gỗ một chút hơi khô và hơi ngọt một chút của gỗ và vani à của và mật ong còn trên da bạn bạn mình là bạn nữ nhá thì lên mùi hồng khá là đẹp nhưng mà hồng ở đấy thì nó vẫn có phần rất là cá tính rất là mạnh mẽ và rất là táo bạo nó khác với những cái mùi hồng khác mà mình đã từng ngửi đó là cream dốc còn ở art này thì nó là một cái mùi hương nó mang đến hình ảnh hoàn toàn khác hoàn toàn trái ngược với chai nước hoa kia ở mùi hương của show này thì khi các bạn xịt ra ấy, các bạn sẽ hình dựa hành hình dung ngay đến hình ảnh một người cô gái kiểu thanh lịch kiểu sang trọng kiểu nhẹ nhàng ở ờ, kiểu hơi kiểu số đông theo cái tuyết ngu phụ nữ của Việt Nam thời xưa cách đây ở những cái cô gái mà của những gia đình gia giáo ấy nó sẽ mang đến hình ảnh như vậy chứ nó không kiểu cá tính không kiểu thích những cái sự khác biệt à, nổi bật như là ở Crimson Rock thì cái mùi hương ở đây khi các bạn xịt ra thì à, mà không không phải khi không phải khi các bạn xịt ra mà khi mình ngửi ở đầu vòi lần đầu ấy mình nghĩ rằng là đây sẽ là một cái mùi hương rất là chán rất là tệ trong bốn mùi hương của bộ sưu tập này nhưng mà khi mà mình xịt ra giấy thì mình đã phải thay đổi xịt lên da và thay đổi hoàn toàn quan điểm ok có thể là cái nốt hương nhài đây nó làm nếu như các bạn không ngửi kỹ thì các bạn thấy rằng là nó rất là giống những cái mùi nhài khác nhưng mà khi các bạn dành nhiều thời gian để thẩm em nó thì các bạn mới thấy rằng là nó có một sự khác biệt hoàn toàn với những nốt hương nhài khác nốt hương nhài thường với mình nó là một cái nốt hương khá là đơn điệu làm có vẻ rất là an toàn nhưng mà ở đây nó là một là một cái nốt hương nhài làm rất là gây ấn tượng với mình tại vì khi mà ăn sâu này lên da mình nó có một cái mùi xanh nhẹ và các bạn hãy ngửi thấy mùi nhài rất đặc trưng cái mùi của vai hoa trắng nó sẽ rất đặc trưng nó có phần hơi sát một chút nhưng mà ở đây nó có một cái vị hơi the và xanh đó là một cái rất là hay và khi dry down xuống thì cái vị the và xanh nó sẽ dịu bớt xuống và sẽ là chủ đạo là nhài nhưng mà về sau các bạn sẽ thấy rằng là trong cái vườn nhài đó nó còn có một cái chút hồng nữa và mùi hồng ở đây thì nếu như các bạn ngửi kỹ hai mùi hương này các bạn thấy rằng hồng ở đây và hồng ở đây nó cũng có một cái nét gì đó hơi quen thuộc và dry down thì nó có phần hơi fruity, hơi ngọt nhẹ một chút và hình ảnh này chắc chắn là sẽ rất là phù hợp với những cô gái tiểu thư rất là sang chảnh rất là thanh lịch và nó có một cái vai gì đó dù là các bạn có thể là hai bạn nữ nhá cùng ăn mặc một kiểu giống nhau nhưng mà khi các bạn xuất thân nó khác nhau trong một cái gia đình nó thực sự rằng là nó ở một cái đẳng cấp khác ấy thì các bạn nó sẽ toát ra được cái thần thái khác nhau thì ở đây át sâu của nhà Amor nó mang lại đúng một cái thần thái như vậy một cái thần thái mà đúng kiểu đỉnh của chóp ấy Nó cũng không là gì là lạ cả nhà nước hoa này chưa bao giờ làm mình thất vọng về cái độ bán tỏa của những cái sản phẩm của họ nên là cũng đó cũng là một cái lý do mà dành cho những bạn nào mà không chịu được những cái mùi hương mà bán quả tốt ấy thì các bạn nên cân nhắc về những cái sản phẩm của nhà Amor này và cuối cùng thì chúng ta chốt lại là có nên mua hai chai nước hoa này không thì về giá thì thực sự rằng là giá của nó nếu mà nói là tầm 8 triệu đồng để mua một chai nước hoa 100ml thì thực sự là với những người mà dùng nước hoa thì đó rất là một đó là một cái số tiền rất là lớn mà các bạn nên cân nhắc rất kỹ còn nếu mà là người chơi thì ờ, với những sản phẩm này với hai sản phẩm trên bàn đây thì ờ, mình nghĩ rằng là Nhóm hoa này có cảm giác là họ đang muốn tiếp cận số đông nhiều hơn Đang muốn mọi người biết tới mình nhiều hơn Nên là cái cách làm mùi của họ thì nó không mang cái tính cá nhân nhiều nữa nó không hướng tới một cái số lượng nhỏ nữa mà bây giờ họ đã mở rộng ra và mùi hương của họ thì mình đánh giá là đã có phần định mũi hơn và cũng có thể rằng là những người chơi họ đánh giá rằng là cái mùi hương như vậy thì họ lại mất đi cái chất riêng của nhà Amoa nhưng mà với mình đây là một bước đi rất là táo bạo và rất là mình nghĩ rằng là sẽ thành công của nhà Amoa khi mà họ sẽ mang tới hai sản phẩm của nữ và sắp tới mình sẽ review hai sản phẩm của nam thì sẽ là nhiều người biết tới nhà Amoa này hơn và với mình thì mình vẫn nói rằng là với số tiền 8 triệu cho với 100 mil và một thiết kế như này thì thực sự rằng là các bạn nên cân nhắc rất là kỹ còn nếu mà là người chơi với mình mình là nữ và mình có số tiền tốt thì mình sẽ mua chai nước hoa nào thì nó cũng phụ thuộc vào phong cách nhưng mà mình với năm mình mình là nam thì đây sẽ là chai nước hoa mình sẽ mua đó kim đường một mùi hương mà mình đánh giá nó làm rất là hay rất là đặc biệt mà mình đã phải chắc là phải thẩm thêm vài lần nữa để có thể cảm nhận được rõ hơn cái cách làm mùi và cái sự hay ho của mùi hương này còn nếu như bạn là những cái quý cô sang trọng lịch sự thanh lịch nó mang một cái thần thái giống kiểu gia đình quyền quý thì hãy đến với art show mình chưa bắt đầu review những cái sản phẩm của nhà Amoa nhưng mà